hãy tỉnh ngộ đi, sự bất lực của y tế Việt Nam. Tôi đọc cái bài báo này cộng với lời bình của người bạn quý của tôi và sững sờ họ sẽ chống dịch như thế nào nhỉ? Khi nhiều bệnh nhân nặng thì rất cần những thầy thuốc chuyên sâu. Vaccine thì chưa đủ để tiêm đại trà. Còn ngoáy mũi mà coi là biện pháp chống dịch COVID hiệu quả thì đáng ngờ. Sức! Họ chống dịch như thế nào nhỉ? Tôi nghĩ mãi và chưa chắc nhận ra họ chống dịch bằng nghị quyết. Để ra nghị quyết, họ lấy ý kiến của Bộ Y tế do Bộ trưởng ký. Ý kiến của Bộ Y tế do các chuyên gia. Các chuyên gia là ai? Là những viên chức thuộc quyền Bộ trưởng, nói gì đẹp ý Bộ trưởng thì nói. Tôi có bạn, có em làm chuyên gia về lĩnh vực này, khi hỏi các ông bà ơi, sao không ai nói một câu cho dân nhờ, làm theo cách này sai mất rồi. Thì được trả lời, học cãi nhau như mổ bò, nhưng Bộ trưởng quyết theo ý Bộ trưởng, chịu. Bộ trưởng Y tế Việt Nam là ai? Là cán bộ tuyên giáo nhiều hơn là một vị tướng ngành y. Bỏ qua ông ta học ở trường Đại học Y Thái Bình, bỏ qua việc ông ta làm tiến sĩ ở trường Đại học Y Hà Nội, học ở đâu cũng có người giỏi, người rốt, nhưng học ở đâu cũng phải có kiến thức thu được, dù ít dù nhiều. Tôi không thể tưởng tượng nổi một vị bộ trưởng tư lệnh ngành y lại có thể thốt ra những câu choáng váng như vì rút lai giữa chủng Ấn Độ và chủng Anh quốc. Ông ta ngu rốt hay cố lờ đi để lãnh đạo một sư đoàn chi viện cho Sài Gòn yêu quý khi cần bao nhiêu tướng lĩnh, bao nhiêu trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, bao nhiêu đại đội trung đội trưởng, bao nhiêu sĩ quan thiện chiến, hay chỉ là 10.000 nhân viên sơ cấp, trung cấp vào Sài Gòn ồ ạt chụp hình, hô khẩu hiệu, ngoáy mũi, chọc que và than thở nóng quá, Sài Gòn không bằng Bắc Giang, thật tệ. Ngay từ đầu vụ dịch, từ tháng 1, tháng 2 năm 2020, tôi đã nhủ dịch tràn lan trong xã hội, việc quan trọng nhất là chăm sóc bệnh viện cho những người nhập viện, thành hay bài ở đó. Biết bao lần tôi kêu khóc, trời ơi, tiêu hàng núi tiền, hàng tỷ đô la Mỹ vô ích rồi. Vô ích cho việc phun thuốc sát trùng không có tác dụng diệt virus, cho xét nghiệm một việc vô ích vì người đến lấy xét nghiệm âm tính có thể ngay lập tức bị lây nhiễm mầm bệnh, cho cách ly một việc dễ trở thành phản khoa học, người ta chia lẻ nguồn bệnh ra để quản lý, đằng này tập trung nguồn bệnh lại dễ lây lan. Nhảy ra người ta dành hàng tỷ đô la trôi sông biển đó cho việc chăm sóc bệnh viện. Khi một cách gia viện sau ba lần xét nghiệm âm tính, Tôi không gọi là chữa khỏi bệnh COVID-19 mà gọi là chăm sóc bệnh viện thành công cho người nhiễm COVID-19, có lý do của nó. Cũng như không thể bắt người phơi nhiễm expose với mầm bệnh đi cách ly ồ ạt vì một lẽ cực kỳ đơn giản, ai cũng có thể nhiễm bệnh. Vào trại tập trung thì khả năng expose tăng lên, khả năng nhiễm virus tăng lên nhiều lần, thực tế đã xảy ra đúng như vậy. Không thể gọi người nhiễm virus là bệnh nhân khi họ không có dấu hiệu khởi phát bệnh, ho, sốt, đau người, mệt mỏi. Họ có xấu là lây nhiễm ra cộng đồng liền kề, cái hay là trong người họ đã sinh kháng thể và hệ miễn dịch đủ để ức chế, bao vây, nuốt được virus nên dù có lây nhiễm, virus này đã bị bất hoạt tự nhiên và cũng làm cho người nhiễm thứ phát trở thành người lành mang virus như người trước mà thôi. Số phát bệnh thực sự ít, số người cần chăm sóc bệnh viện còn ít hơn nữa. Không có thuốc đặc hiệu diệt virus thì chỉ chăm sóc triệu chứng, chữa trị biến chứng và chống suy phổi, suy tim, chống suy thận, chống hôn mê, chống nhiễm độc, chống suy mòn suy kiệt sau nhiễm virus mà thôi. Không thể coi người bệnh nhiễm virus là tội phạm được, họ là đồng bào của mình. Lỡ xui rủi thì họ đành chịu đã khổ lắm rồi. Đừng hạ nhục họ và gia đình họ nữa. Thực trạng nước ta hiện nay thì như anh bạn tôi nói, ồ ạt làm xét nghiệm để tìm nguồn lây, truy tìm các loại F đã thất bại nặng nề, tốn kém khủng khiếp, càng xét nghiệm càng tăng số các nhiễm và virus, một việc làm chẳng cần xét nghiệm cũng biết chắc chắn là như vậy. Khi giấy chứng nhận xét nghiệm có kết quả âm tính trở thành phương tiện đi lại kiếm ăn, thì việc xét nghiệm không còn giới hạn của ngành y nữa, mà đã thành chuyện hoàn toàn có giá trị khác hậu quả đã không hay ho gì mà còn có chút phản khoa học, vô nhân đạo, thiếu tình người. Với xin ít và thiếu, thụ động trong nhập về do sự độc quyền một cửa của Bộ Y tế trong đàm phán mua bán vaccine. Họ cố tình dịch chữ government trong các công văn nước ngoài thành chính phủ trung ương, mà lời đi nó cũng có nghĩa là chính quyền của một tỉnh, một địa phương. Từ đó Bộ Y tế đã độc quyền giao dịch và thông qua công ty sân sau của mình – đứng gia nhập vaccine về ban phát cho các địa phương. Một việc làm đi trái lại nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12, trong đó quy định rõ nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Không một nền kinh tế thị trường nào chấp nhận việc độc quyền và thông qua công ty sân sau để mua bán như Bộ Y tế đã và đang làm, một việc làm ngược, vô nhân tính. Hãy để chính quyền các tỉnh được quyền nhập vaccine và tiêm cho dân của họ, Bộ Y tế chỉ là cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm vaccine mà thôi. Được như vậy, tôi tin các doanh nghiệp địa phương sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền tỉnh trong vòng 1, 2 tháng phủ lắp việc tiêm vaccine cho thần dân của mình. Trong một sở ta tớt của mình, tôi đã nêu chi phí cho một giường hồi sức cấp cứu hàng ngày trung bình là 1.500 USD, cho 1.000 ngày là 1,5 triệu USD, 1 triệu ngày là 1,5 tỷ đô la Mỹ mỗi người bệnh nặng trung bình nằm chăm sóc tích cực là 15 ngày, thì chúng ta có 100.000 người một ngày điều trị chăm sóc tích cực. Mỗi bệnh viện trung bình có 50 giường chăm sóc tích cực tiêu chuẩn, với số tiền 1,5 tỷ đô la Mỹ, chúng ta có 20.000 bệnh viện. Một con số khổng lồ đủ để chữa trị cho bệnh nhân cần chăm sóc bệnh viện. Thêm nữa, để có 100.000 ngàn người cần chăm sóc chăm sóc tích cực, Số lượng chỉ chiếm 5% số người cần nhập viện số liệu cụ thể hỏi, ông Lương Ngọc Khuê, thì cần có 2 triệu bệnh nhân cần nhập viện. Để có 2 triệu bệnh nhân thì cần phải có 10 triệu người nhiễm virus, theo luật Pareto, một điều khó có thể xảy ra trong thực tế Việt Nam. Tôi viết những con chữ nặng về tiền bạc này để chỉ ra sự lãng phí vô cùng lớn từ những quyết định sai lầm của Ban chỉ đạo chống dịch, của Bộ Y tế mà vai trò của ông Bộ trưởng đóng vai trò chủ chốt. Tôi yêu cầu ông ta từ chức là do vậy. Gần 20 năm nay, tôi đi xây dựng dự án bệnh viện để chữa trị cho dân. Một giường bệnh tiêu chuẩn người Âu, Mỹ xây có giá 200.000 USD, người Trung Quốc xây giá 100.000 USD, người Việt Nam xây có giá từ 50.000 USD đến 70.000 USD, không kể bệnh viện đầu tư từ nguồn vốn nhà nước, có khi lên đến nửa triệu, 1 triệu USD, một giường bệnh là bình thường. Với 1 tỷ đô la chúng ta có thể xây được nhiều giường bệnh lắm. Hết dịch, người dân vẫn được nhờ hệ thống bệnh viện này, tỉnh nào cũng vẫn còn có những giường bệnh này. Với khả năng của mình, cùng hàng tỷ đô la của chính phủ, chúng tôi tin có thể xây dựng những bệnh viện lôi thần sơn, hỏa thần sơn trong thời gian cực nhanh không kém người Trung Quốc đã làm ở Vũ Hán để cấp cứu cho đồng bào của họ. Với một tỷ đô la chơi sông chơi biển, tội ác lớn lắm hỡi những ai đang cầm chương đánh bạc, hãy nghĩ lại đi. Tất cả đều của dân, hãy cho dân, hãy hành động vì dân đi. Tôi, một con dân Việt Nam, xin quỳ lại các ngài, dừng tất cả các trại tập trung F0, F1, để người dân tự quản tại nhà như nhiều nước đã làm. Dừng xét nghiệm ồ ạt, chỉ xét nghiệm nhóm high risk factor và những ai có dấu hiệu ho sốt nghi ngờ dính COVID-19 điều trị tại nhà những ca bệnh nhẹ, chỉ nhập viện với các cần chăm sóc bệnh viện, tăng cường giáo dục nâng đỡ cơ thể, giữ vệ sinh chung và ý thức cộng đồng. Nhanh chóng nâng cấp các đơn vị chăm sóc tích cực, nâng cấp bệnh viện đủ điều kiện đáp ứng thảm họa nếu chẳng may xảy ra. Hãy tỉnh ngộ lại đi. Loạn Covid và phát biểu mê sản của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam báo hiệu điều gì? Chủ tịch Thành Hồ, Ông Nguyễn Thành Phong kêu gọi rằng mỗi người dân thành phố này hãy là một chiến sĩ. Quái lạ, chiến sĩ đánh nhau với ai? Chiến hạm Trung Quốc vào tới cảng nhà rồng. À không, ông chủ tịch kêu gọi chống dịch Covid-19. May mà ông chưa tuyên bố nắm lấy thắt lưng con virus mà đánh. Nhưng vì rút lại thoát ẩn, thoát hiện còn hơn cả những du kích quân Cộng sản thế hệ tiền bối của ông Phong nữa. Làm sao mà đánh nay trong chiến cuộc Việt Nam, các du kích quân có hai thứ rất lợi hại để chiến thắng, đó là vũ khí tối tân của Nga Xô và chiến thuật tuyên truyền rất hữu hiệu. Trong thời bình, đảng và nhà nước Cộng sản của ông Phong cùng các đồng chí của ông vẫn còn hai thứ vũ khí đó để đàn áp bọn phản động, bọn diễn biến hòa bình, bọn cách mạng màu. Nào là dùi cui, nào là máy phá sóng điện thoại, các đội công an cơ động trang bị tận răng, rồi biệt đội dư luận viên lực lượng 47, cảm hứng từ khẩu AK-47 lần danh của du kích Cộng sản, tác chiến, tấn công mạng. Nhưng hai thứ bủ bối đó đều thúc thủ trước con virus COVID-19 bé xíu, vào ra trại giam bệnh viện như chỗ không người, từng tấn công cả một ủy viên trung ương có thể là nhiều hơn một. Có thể hiểu rằng, ông Phong cũng như nhiều đồng chí, đồng mộng, đồng phe với ông, vẫn còn tâm lý chiến tranh cách mạng, như tôi từng nêu ra trong bài viết gần đây cái nắm đấm đẫm lệ và chủ nghĩa tư bản vượng vinh. Chúng ta hiểu rằng, ông Phong bảo các công dân thành hồ hãy tuân theo chỉ dẫn chống dịch, hãy có kỷ luật, hãy tích chữ lương thực chờ giới nghiêm, nói chung, như một chiến sĩ, theo cái nghĩa đen của nó, chứ không phải súng đạn, người giết người như nghĩa bóng, ẩn dụ. Nhưng đoạn phát biểu sau đây của đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính thì phải hiểu ra làm sao, Hãy xem đoạn dẫn sau đây trên báo chính phủ. Ngoài các phương châm phòng chống dịch đã có, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu bổ sung phương châm kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa truyền thống và hiện đại, giữa phân tán và tập trung. Thủ tướng lấy một số ví dụ như kết hợp Tây y và Đông y trong điều trị bệnh, kế thừa truyền thống của cha ông ta trong đánh giặc là vừa kết hợp chiến tranh hiện đại với bộ đội chủ lực và chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân, Tinh thần là kết hợp sức mạnh tổng lực để kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Hãy đặt câu hỏi cho vài ý tưởng của Ngài Thủ tướng xem sao. Truyền thống và hiện đại, ý Thủ tướng nói là kết hợp thuốc đông y và vaccine. Đọc lại lịch sử Việt Nam thì có những ghi chép về dịch bệnh nhưng không thấy thuốc men gì cả. Sau khi dịch giết chết một số đông cư dân, số còn lại miễn nhiễm thì dịch hết. Đó là ngày xưa, dân cư thư thớt, phải đi xe thổ mộ cả ngày từ Bình Điền vào quận nhất, nay virus, đi theo xe gắn máy, máy bay, thì làm sao mà kết hợp? Phân tán và tập trung, ý ông chính nói là tập trung những người bị bệnh lại và phân tán những người không bị bệnh ra. Bộ đội chủ lực và du kích, ý ông thủ tướng, vaccine là bộ đội chủ lực, còn xét nghiệm là du kích. Hay ông nói bác sĩ, y tá điều trị bệnh nhân là chủ lực, còn 300 em học sinh Hải Dương đường mòn Hồ Chí Minh trên không lại du kích. Quả là không thể dùng một loại logic ngôn ngữ bình thường nào để có thể hiểu cao kiến của Thủ tướng, vốn xuất thân từ một viên công an từ Thanh Hóa. Chỉ có thể hiểu là, lại một lần nữa, ông Phạm Minh Chính lại chơi trò ghép từ như các đồng chí của ông, từ đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng cho tới ông Bí Thư xã. Đó là một loại từ điển, một loại cẩm nang từ ngữ cách mạng vô sản chiến tranh cách mạng, mà khi cần thì các ông ghép lại với nhau, thành một thứ diễn văn trị bá bệnh cho công tác tuyên truyền, từ chống diễn biến hòa bình cho đến chống lạm phát, từ chống tham nhũng cho đến công nghiệp hóa quốc gia. Nay lại đến chống dịch COVID-19. Nhưng dịch COVID-19 không phải là một cuộc chiến với đối thủ cụ thể mà tấn công, du kích hay tổng lực, nó cũng không phải kiểu vô thưởng vô phạt như bầu cử quốc hội cho vui, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Dịch Covid là chết người, là hết sạch giường nằm và máy thở trong bệnh viện, là hàng nấm mồ tập thể không kịp đào. Thế cho nên, bên cạnh các phát biểu đầy tính nâng quan điểm giai cấp đấu tranh cách mạng của các ông Nguyễn Thành Phong, Phạm Minh Chính là tình trạng thực tế rất bi đát của dịch bệnh, có thể kể ra vài sự việc tiêu biểu như sau, xếp hàng chích ngừa và xét nghiệm trật như nêm thuốc chưa kịp có hiệu quả thì virus hẳn đã bùng phát trong đám đông. Cấp giấy chứng nhận xét nghiệm như một loại căn cước đi xin việc, một loại giấy thông hành đi lại lúc giới nghiêm. Nhà cầm quyền không hiểu là người có xét nghiệm âm tính có thể nhiễm virus sau đó vài giây. Việc rối loạn vì dịch COVID-19 ở Thành Hồ và Việt Nam hiện nay gợi nhớ hình ảnh Đông Âu Cộng sản sụp đổ vì nhà cầm quyền không biết phải làm gì trước sự tăng giả mà họ không hiểu tình trạng dịch COVID-19 ở Việt Nam hiện nay với trên dưới 1.000 ca nhiễm mỗi ngày, không đến nỗi bi đát cho nhà cầm quyền cộng sản như vậy. Lệnh giới nghiêm và phong tỏa sẽ giúp kéo dài thời gian chờ đợi vaccine tới, dù muộn mà chớ treo lại là các loại vaccine đến từ những nhà nước tư bản. Và cũng chẳng có một tổ chức nào khả dĩ có thể nắm lấy cái khoản chống quyền lực nếu nhà nước này sụp đổ, nhưng cơn hoảng loạn vì dịch COVID-19 ở thành hồ gây ra bởi nhóm cán bộ điều hành quốc gia thiếu kiến thức thường mệnh lệnh tuyên truyền chính trị, báo hiệu xã hội Việt Nam Cộng sản có thể bị tăng giả hoặc sẽ trở thành một kiểu nhà nước thất bại. Vì căn bản của xã hội Cộng sản, hệ thống Cộng sản là một hệ thống loại trừ đưa đến đỉnh quyền lực những người không có khả năng, chỉ biết hoạt động trong một cái khuôn có sẵn của công thức toàn trị, không đối phó được với những diễn biến của tự nhiên,